Xin chào các bạn đã đến với trận đấu ngày hôm nay. Chúng tôi là bình luận viên của trận đấu. Hãy nhìn đám đông khán giả trên khán đài sân vận động trông họ hết sức cuồng nhiệt trước trận đấu này. hiệp 1 đã được bắt đầu Cannavaro Roberto Baggio Luis Figo Madini Beckham Zidane Figo Quá hay Đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương một quả ném biên Figo Bazo dứt điểm sẽ có một tình huống ném biên tuyệt vời Figo Tốc độ rất tốt Tới điểm Rất tốt Đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ Zidane Figo Phạm lỗi 大家都掌握了吧？不，不，不，不，不，不，不，不，不，不， Zidane. Pha xử lý không tốt. Trọng tài đã rút ra một thẻ vàng. Bazo Cú sút không đủ lực và đội hiểm hóc mới có thể đánh bại được thủ môn. Hôm nay thì có thể nói là các ngôi sao tấn công đang có cảm hứng chơi bóng. Vấn đề còn lại là hàng phòng ngự. Có giữ được sự lạnh lùng hay không? Lỗi rồi, Van Nistelrooy. Pha xử lý tốt. Dứt điểm. Vieira. Zidane. Đi bóng rất sung anh. Đội bạn vẫn rất chịu khó đeo bám và giữ cự ly đội hình hợp lý. Vieira. Beckham. Madini. Zidane. đội bạn vẫn rất chịu khó đeo bám và giữ cự ly đội hình hợp lý những nguy hiểm đã qua đi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 giờ là lúc mà liệu những ngôi sao có lên tiếng để giành lại thế trận tấn công hay không nếu cứ tiếp tục mất trận địa như thế này thì việc họ có phải nhận thêm một bàn thua nữa cũng không phải là điều bất ngờ Beckham Cannavaro Luis Figo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 Bazo Van Nistelrooy Why? Quá hay Đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan Để lấy quả bóng từ chân đối phương Zidane Rất nguy hiểm Batistuta Vẫn tiếp tục đi bóng Rất tốt Đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ Figo Sẽ có một tình huống ném biển thứ đã qua đi pressing rất hiệu quả Cafu Romario Madini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 đi bóng rất sung anh Bazo Van Nistelrooy Dứt điểm Không vô Không được hướng quá hay Beckham Vẫn tiếp tục đi bóng Ronaldo Đọc tình huống tuyệt vời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 pháp của mình với pha xử lý rất hay vừa rồi cực kỳ khôn ngoan và lạnh lùng trong dứt điểm năng kiểm soát thế trận được thể hiện rõ nét ở trong những phút đã qua của trận đấu. Họ thực hiện nhiều những đường truyền ở khu vực giữa sân và thường thì sẽ có một bất ngờ được tạo ra với những quả chọc khe. Dứt điểm. Không Rất tốt. Đó là một đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ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 bóng rất hay người ngoài hành tinh Ronaldo tiếp tục đi bóng Zidane đi bóng rất sung anh quá hay đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương một pha vào bóng rất nguy hiểm trọng tài đã rút ra một thẻ vàng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 trận đấu quá hay có quá nhiều những điều để nói về trận đấu này việc chơi với một sự tập trung tạo ra sự chắc chắn cho hệ thống phòng ngự là rất quan trọng Van Nistelrooy rất thoáng tình huống bóng lót quá tốt vẫn tiếp tục đi bóng nguy hiểm đọc tình huống quá hay Thuram Beckham Chapstam Cầu thủ phòng người đã đọc được ý đồ và cắt bóng thành công Bazo Roberto Baggio Zidane Rất thoáng Bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương Rất hay Thì đã có lỗi việt vị rồi Vanderama vẫn tiếp tục đi bóng Chapstam đi bóng rất sung anh Cannavaro một pha phơ vào trung dọc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 Batistuta Zidane Roberto Baggio phối hợp khớp ôi không được Vieira Baggio Mandini Cắt bóng rất hay Bất to Rất hiểm Nguy hiểm Bất hiếu đi một chút may mắn và cả một sự chính xác cuối cùng Roberto Carlos Vanderama Giữ bóng rất khôn khéo Tốc độ rất tốt Carlos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 Zidane quá hay đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương quá hay đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương tốc độ rất tốt người ngoài hành tinh Ronaldo Ronaldo tiếp tuyệt vời ập vào và ra chân rất nhanh kỹ thuật rất tốt một cú ra chân ở một phạm vi không phải là quá thuận lợi nhưng nó đã khiến cho thủ thành không có một chút cơ hội nào và chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này cực kỳ khôn ngoan đọc tình huống tốt và lạnh lùng trong dứt điểm Trận đấu diễn ra rất hay, đúng với sự kỳ vọng của chúng ta. Beckham Chuyển hướng quá hay Luis Figo Bazo Zidane Rất bài bản Ngắn hạn Áp sát giữ bóng rất vẫn còn vẫn còn tuyệt vời kinh nghiệm và sự lạnh lùng đã được dồn tất cả vào pha bóng vừa rồi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 có kết quả là tin nhắn về Figo Không được van Vanderama Vieira Zidane Van Nistelrooy Đi bóng rất khủng ơi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 là lúc mà liệu những ngôi sao có lên tiếng để giành lại thế trận tấn công hay không nếu cứ tiếp tục mất trận địa như thế này thì việc họ có phải nhận thêm một bàn thua nữa cũng không phải là điều bất ngờ một trận đấu quá hay có quá nhiều những điều để nói về trận đấu này Zidane Roberto Baggio Vẫn là một tình huống nỗ lực lên bóng ở bên phía cánh trái Madini Chuyển hướng quá hay Vanderama Che bóng khá khôn khéo Ronaldo Ronaldo Đường trên hợp lý Đọc tình huống quá hay Nhanh hơn tất cả và chính xác hơn tất cả Roberto Baggio Van Nistelrooy Beckham pha đi bóng rất táo bạo Van Nistelrooy không được Cafu Một quả ném biên Vieira Chapstam Zidane Vieira Chapstam Madini Luis Figo Rất thoáng Bazo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 Roberto Carlos Vẫn tiếp tục đi bóng Đọc tình huống quá hay Romario Qua rồi Khó khăn đã qua rồi Romario Van Nistelrooy Zidane Beckham Beckham đã để mất một tình huống phạm lỗi nữa trọng tài đã rút ra một thẻ vàng đường truyền nơi mạnh Simeone Giữ bóng rất khôn khéo Cầu thủ phòng đã đọc được ý đồ và cắt bóng thành công Zidane Beckham Zidane rất quyết tâm trận đấu diễn ra rất hay đúng với sự kỳ vọng của chúng ta lỗi rồi Bazo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 Cordoba Romario Cafu đi bóng rất sung anh Zidane rất thoáng Figo một pha vào bóng rất nguy hiểm trọng tài đã rút ra một thẻ vàng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 Adini áp sát phạm lỗi phá bóng hỏng tình huống rất nguy hiểm lỗi rồi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 Maldini Luis Figo Maldini Chuyển hướng quá hay Một tình huống lên bóng có thể nói là rất thông minh Zidane Vieira Mazzo Lỗi rồi cầu thủ này sẽ phải rời sân Van Nistelrooy Trả bóng rất nhanh Rất nguy hiểm mở cánh rất thoáng đọc tình huống tuyệt vời cầu thủ phòng ngự đá đọc được ý đồ và cắt bóng thành công Zidane Van Nistelrooy Beckham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 Thuram Beckham Một quả ném biển Vieira Rất thoáng Zidane đội chuyên Một quả phát bóng lên cho thủ môn không được Van Nistelrooy Đọc tình huống tuyệt vời Vẫn tiếp tục đi bóng Vieira Zidane Bazo Đi bóng không được như ý Roberto Carlos Batistuta Rất thoáng và bóng rất cố gắng Cơ hội Van Nistelrooy Một loạt những pha phớt đồng đội Đọc tình huống quá hay nhanh hơn tất cả và chính xác hơn tất cả Bazo giữ bóng rất khôn khéo vẫn còn mà dứt điểm thủ môn đã đoán được ý đồ dứt điểm và đã cản phá thành công cú sút pha phối hợp ừ, xứng đáng là một trong những pha phối hợp ừ. hình mẫu quá hay gì khó khăn cả Batistuta Cầu thủ phòng ngự đá đọc được ý đồ Và cắt bóng thành công Rất gọn gàng Cannavaro rất bình tĩnh đọc tình huống quá hay Bazo tiếp tục đi bóng hợp lý lỗi rồi trọng tài đã rút ra một thẻ vàng đường thưa ơi thua là rất tốt Roberto Baggio Chapstam Vieira Thuram Batistuta phản công Zidane Figo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 và pha bóng rất tốt Cannavaro Rất tốt Đó là một truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ cầu thủ phòng ngự đã đọc được ý đồ và cắt bóng thành công Zidane Van Nistelrooy Bazo Đọc tình huống tuyệt vời Cũng một bóng rất mạnh Agora desarma o intervalo. Van Nistelrooy. Zidane. Zidane. Đường chuyền. đâu? Rất tiếc là bóng đã đi không chính xác. bước sang phút thi đấu thứ 85 rồi Đó là một tình huống nỗ lực lên bóng của bên phía cánh trái Pha pha bóng thiếu quyết đoán Zidane Luis Figo Rất thoáng Bazo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 rất thoáng Figo Cú treo bóng rất đơn giản đi bóng rất dung anh nguy hiểm Batistuta Cafu cơ hội cơ hội dứt điểm mọi thứ đã qua đi bất con Batistuta dứt điểm Wenger Cắt bóng rất hay Vẫn tiếp tục đi bóng Bazo Rất bài bản Sẽ là một tình huống nỗ lực lên bóng ở bên phía cánh trái Bazo Cơ hội Dứt điểm một tình huống mà bóng đã đi không chính xác Tuy nhiên phải nói rằng đó là một cú dứt điểm không tồi chút nào đọc tình huống quá hay nỗ lực triển khai bóng cơ hội phản công bất còn Figo Figo penalty chân penalty họ đã bị trọng tài thổi phạt penalty rất đáng tiếc như vậy nó đã có một chiếc thẻ vàng và đó là chiếc thẻ vàng thứ hai